chào tất cả anh em nhé ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi tài xỉu à, bộ đồ chơi tài xỉu thì cái bộ đồ chơi tài xỉu này khi mà anh em đi sân chơi thì tôi sẽ bao cho anh em là nam châm không hít dọi đèn trong nước muối thì à, nổi ok đảm bảo với anh em luôn đó à, cái bộ đồ chơi này thì là nó sẽ báo cho anh em nhất nhị ngũ lục Đấy, thì để cho anh em có thể phân được được là anh em có thể đánh tài hay đánh xỉu thì uh, tất nhiên rồi ngũ lục anh em lên anh em sẽ đánh tài còn nhất nhị thì anh em sẽ đánh xỉu đấy, còn cái cách chơi nó như thế nào và cái bộ đồ chơi đấy là cái bộ đồ chơi gì thì anh em theo dõi cái video này thì anh em sẽ thấy được cái bộ đồ chơi đấy nó hiệu quả với anh em khi mà anh em sử dụng nó anh em đi chơi nhé đó thì uh, trước khi vào tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy xem được cái hiệu quả của nó cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em đấy, được bao nhiêu phần trăm nhá đấy, thì cái bộ đồ chơi này tôi đảm bảo với anh em luôn là đảm bảo với anh em cái bộ đồ chơi này nó có khoảng tầm 80 phần trăm cho anh em đấy, để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng nhá giờ tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén này Đấy, như thế này Đấy, anh em đánh tài đó đúng không đánh tài Đấy, như thế này thì anh em đánh xỉu nhá đánh xỉu 80 phần trăm anh em đánh xỉu đó một hai sáu tiếp tục cho anh em ở chén này anh em đánh tài nhé. đánh tài đấy như thế này nó bị phản đấy thì phản thì anh em phải chịu thôi đúng không Đấy, thì tất nhiên rồi đánh tài xỉu thì tất nhiên là phải có chén phản rồi thì anh em cứ lại những cái chén sau nhé như chén này tôi sẽ đánh tài tiếp tục tiếp tục đánh tài như này gỡ lại bàn trước đó một hai bốn à đâu hai bốn năm đó như chén này tôi sẽ lui lại một chén tôi sẽ không đánh chén này nhé như chén này tôi sẽ đánh tài này đó, tài này rồi, tiếp tục cho anh em chén cuối cùng này Đấy, như chén này tôi sẽ đánh xỉu đánh tam xỉu tứ xỉu đó tứ xỉu đúng không anh em Đấy, thì đây chính là cái bộ ờ, tài xỉu mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em Đấy, thì cái bộ đồ chơi này đó chính là cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt nhé Đấy, đây chính là cái bảng báo dung của nó thì có một ngắn thì là anh em đánh một ngắn thì là anh em sẽ đánh à, nhất nhị xỉu Đấy, nhất xỉu hai dài anh em đánh nhị xỉu Đấy, và ba bốn anh em không dung Đấy, như chén vừa rồi Đấy, như chén vừa rồi tôi đánh tam xỉu thì à, tôi đã thua tại vì là ba bốn không dung nên tôi đánh tam xỉu đó à, hai ngắn thì là anh em sẽ đánh ngũ tài và một ngắn một dài thì anh em sẽ đánh lục tài nhé Đấy. vừa rồi tôi cũng bị phản một chén nữa đó chính là chén đánh à, một ngắn một dài thì tôi đoán là ngũ tài à, lục tài đúng không thì tôi sẽ đánh tài tôi đánh tài nhưng mà chén đấy về một hai sáu vẫn có lục đấy, nhưng mà nó bị phản thế hột nói chung là cái phản thế hột đấy thì anh em đi chơi tài xỉu anh em không thể tránh được không thể né được những cái chén phản đấy cả đấy thì đây là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp đây là cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung đấy, báo dung bốn mặt cho anh em đấy thì báo dung nhất nhị ngũ lục và ba bốn không dung đấy, báo đủ cho anh em bốn mặt luôn thì cái bộ đồ chơi này cách chơi của nó như nào thì là rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần đến sân chơi anh em đưa được cái hột đưa được cái hột à, tài xỉu có dung bốn mặt này vào để anh em chơi thì là nó sẽ báo đủ cho anh em còn anh em nào mà sử dụng cái bộ đồ cái sử dụng cái à, tài xỉu có dung bốn mặt này anh em đi lắc cũng được Đấy, anh em cũng có thể là phần trăm đoán được Đấy, anh em khi mà anh em lắc anh em đoán được là chén tài chén xỉu nhá Đó, thì để cho anh em dễ cân nền cân à, cân mặt để cho anh em dễ đánh hơn nhé thì